Xin chào Việt Nam Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn 3 cách để cài đặt Bootstrap 4 vào trong một Angular Web App Trước khi vào ba cách thức nhúng Bootstrap vào trong một Angular Web App chúng ta hãy tìm hiểu Bootstrap 4 là gì Về định nghĩa thì Bootstrap 4 là một thư viện HTML, CSS và JavaScript một framework phổ biến nhất trong lập trình web và đặc điểm nổi bật nhất của Bootstrap nói chung hay Bootstrap 4 nói riêng đó là tính responsive. Thư viện Bootstrap 4 hoàn toàn miễn phí, các bạn có thể sử dụng và download. Và Bootstrap 4 là phiên bản mới nhất của Bootstrap. Vậy Bootstrap 4 so với phiên bản cũ hơn là 4.3 thì có những điểm gì khác 4.3 thì hỗ trợ trên cả IE8 và IE9 còn 4.4 có nhiều thành phần mới hơn trang được lát nhanh hơn và response tốt hơn để chúng ta hãy cùng đi vào cách thứ nhất để cài đặt Bootstrap đấy là inbox thư viện để bắt đầu thì tôi sẽ tạo một bộ search mới tôi sẽ vào trong command line có câu lệnh tạo mới rồi tôi sẽ đặt tên project mới của mình là ng BS DG là Angular còn BS là Bootstrap vậy là project của chúng ta đã hoàn thành chúng ta sẽ mở project ở trong Visual Code cách đầu tiên thì chúng ta sẽ truy cập vào từng mục suộc file style.css ta sẽ import thư viện 104 vào đây phương khác như sau ta còn import và đấy là URL của bootstrapable chúng ta không đề phiên bản gì ở cuối mặc định sẽ là phiên bản mới nhất và phiên bản mới nhất của bootstrap hiện giờ là bootstrap 4 và để sử dụng bootstrap 4 thì tôi sẽ vào thư mục app file app.component.html tôi sẽ hóa hết những dòng lệnh cũ lệnh mặc định và thêm đấy một thẻ button class HTML chúng ta sẽ thử chạy xem chat của chúng ta đã nhận chưa đặt cái CD vào bên trong project ở command line sau đấy là chạy lệnh à, serve chạy trình như vậy là đã online thành công giờ chúng ta sẽ vào trình duyệt và địa chỉ http chấm của hot như khai xong sẽ là project của chúng ta chúng ta có thể thấy đây là một bức tần rồi đã đổi màu vậy là chúng ta import thành công tôi sẽ thêm vào đây một chữ là submit chúng ta có thể thấy rõ hơn Đây, các bạn có thể thấy là bức tường của chúng ta đổi màu nếu như không uh, ờ, import tôi sẽ comment đoạn này lại các bạn có thể thấy là bức tường của chúng ta sẽ không có màu như vậy là chỉ cần à, câu lệnh là chúng ta đã import thành công chúng ta sẽ đến với cài đặt bút chắc thứ hai đấy là dùng link online chúng ta sẽ vào Wikipedia School ta sẽ vào đây để lấy thư viện một trăm online sử dụng đáng nhiên kiếm 4 đây các bạn sẽ nhấn vào link đầu tiên bootstrap 4 tutorial cháy cho sale đây sẽ là một bản demo và chúng ta sẽ copy bốn lệnh này năm lệnh này 5 này ta quay lại project của chúng ta ta sẽ tìm đến ờ, hai uh, index.html đây đã có câu lệnh meta viewport này rồi thì chúng ta chỉ cần là không bốn à, thẻ thôi thẻ này bị à, làm rồi không cần ta sẽ quay lại project chúng ta đây vẫn còn màu ở đây tôi thử comment là đây lại và wow, thấy là khi comment lại thì sẽ mất luôn thư viện gần khi bốn à, tổng thể này chúng ta có thể sử dụng với bút sáp rồi ta sẽ đến với cách thứ ba để cài đặt bút sáp đấy là dùng lệnh npm trước khi dùng lệnh npm tôi sẽ comment cách thứ hai lại chúng ta sẽ mở một command line lên ta sẽ cd vào bên trong và cài đặt bootstrap như sau npm install jam jQuery như vậy là đã cài xong bootstrap và jQuery tôi sẽ bỏ con này này lại nhập quay trở lại với Java của chúng ta bạn có thể thấy web app của chúng ta chưa nhận thư viện chúng ta vừa import ta sẽ phải vào đây angular transition sẽ thêm một mã lệnh phần architect view file và sẽ thêm một câu lệnh như sau các câu lệnh này tôi sẽ để ở phía dưới phần mô tả các bạn có thể copy paste vào dùng cho nó nhanh không cần phải gõ lại trong thời gian vậy là ta đã import xong quay lại với project của chúng ta vẫn chưa nhận thì khi ta import kiểu này thì phải build lại apply lại tôi lại trả lại lệnh ng sơ ng đây là đã online xong thì chúng ta phải reset lại thể thành lập hầu của tình chúng ta đã thay đổi như vậy là đã uh, hết ba cách cài đặt bootstrap 4 các bạn thích uh, sử dụng cách cài đặt nào hãy comment bên dưới phần mô tả cho tôi và bạn biết cách cài đặt bootstrap 4 nào trong Angular web nữa hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.